Xin chào các bạn đang đón xem video của Lê Đô Thị. Vậy là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 đã kết thúc. Chúng tôi xin kính chúc quý khán giả của kênh một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, mọi điều đều hanh thông thuận lợi. Hôm nay, video mở đầu năm mới, mời các bạn cùng chúng tôi đến với tiến độ hiện tại của Vinhome Ocean Park 2 The Empire, một dự án đang rất nóng trên thị trường bất động sản hiện nay. Để xem sau 16 tháng thi công, Vingroup đã làm được những gì tại dự án này.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 cùng với tổng vốn đầu tư lên đến 38.000 tỷ đồng. Dự án này được chia thành 8 phần khu, đó là Trà Là, San Hồ, Kinh Độ Ánh Sáng, Hải Âu, Cọ Xanh, Đảo Dừa, Sao Biển và Ngọc Trai. Vinhome Ocean Park 2 The Empire tọa lạc tại cửa ngõ cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, trục đường huyết mạch kết nối tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Hà Long – sở hữu trọn vẹn những kết nối giao thông trọng điểm của Gia Lâm, giúp di chuyển dễ dàng và thuận tiện từ mọi nơi tới dự án. Sau đây, mời các bạn cùng chúng tôi đến với tiến độ của từng phần khu. Phần khu Trà Là sở hữu bộ ba công viên nội khu chủ đề độc đáo, công viên lễ hội với điểm nhấn là đài phun nước Thành Nga, quảng trường Trà Là, quảng trường Carnival, vườn Trà Là, vườn BBQ công viên Đông Dương với điểm nhấn là bể bơi Tonkin, quảng trường Đông Dương, vườn đọc sách, vườn BBQ, công viên âm nhạc với điểm nhấn là vườn khóa son, sân chơi âm nhạc, con đường nhịp điệu. Đây cũng là phân khu được bàn giao nhà sớm nhất tại Vinhome Ocean Park 2. Khách hàng mua nhà tại phân khu này đã được bàn giao nhà từ tháng 9 và 10 năm 2022. phần khổ san hô. Cảnh quan phóng khoáng lấy cảm hứng từ vườn san hô, với các điểm nhấn nổi bật như Edward biểu tượng san hô, bể bơi họa tiết sóng biển, bể bơi trẻ em, bể sục jacuzzi, quảng trường viễn trình, sân vận động liên hoàn chủ đề tàu hải tặc, các sân chơi trẻ em chủ đề đại dương, vườn BBQ, vườn đọc sách, vườn xích đu, các sân tập thể thao, sân tập gym ngoài trời. Đầu tháng 1 năm 2023, các căn hộ tại phân khu San Hồ cũng đã được bàn giao cho khách hàng. Như vậy, đây là phân khu thứ hai được bàn giao sau phân khu Trà Là. Hiện tại, phân khu San Hồ đã được hoàn thiện khoảng 90 đến 95%. Phân khu kinh đô ánh sáng Kể cận phân khu San Hồ là phân khu kinh đô ánh sáng, nơi tái hiện một kinh thành Paris hoa lệ, rực rỡ ngày đêm với những con phố biệt thự Pháp cổ trang nhã. Quảng trường trung tâm với điểm nhấn tháp biểu tượng ánh sáng cao 50m và các bức tượng thần tình yêu, thần âm nhạc, thần mặt trời, thần vệ nữ. Hiện tại, các căn ở kinh đô ánh sáng cũng đang được hoàn thiện phần thô và hạ tầng để bản giao sớm cho cư dân. Như chúng ta thấy, các căn ở phân khu kinh đô ánh sáng đã được cất nóc theo đúng tiến độ thì quý 2 năm 2023 sẽ bàn giao nhà phân khu kinh đô ánh sáng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phân khu Ngọc Trai. Phân khu đẳng cấp và thượng lưu bậc nhất tại Vinhome Ocean Park 2 The Empire được ví như Vân Nhi thu nhỏ với quy hoạch compound mang đến đặc quyền sống riêng tư, biệt lập. Hiện tại, phần khu này đã được định hình các dãy, có những căn đã được hoàn thiện phần thô, đang chát và hoàn thiện mặt ngoài, có những căn mới đang làm phần móng. Mọi công tác đang được gấp rút hoàn thiện để người dân có thể về ở vào quý 2 năm 2023 này. Phần khu cỏ xanh Cảnh quan nghệ thuật lấy cảm hứng từ thành phố biển Miami, Florida, xinh đẹp với hai công viên nội khu. Đó là công viên Surway Island với điểm nhấn quảng trường sóng, Atwood sóng biển, bể bơi resort, vườn BBQ, sân chơi trẻ em chủ đề đại dương, đồi cảnh quan, các sân tập thể thao, công viên Green Oasis với điểm nhấn là quảng trường Miami, bể bơi resort, vườn dừa, sân chơi trẻ em chủ đề rừng nhiệt đới, vườn BBQ, Quỳnh Ghim. Trước khi bàn giao những căn hộ đầu tiên cho khách hàng vào tháng 9 và 10 năm 2022, Vinhome Ocean Park 2 The Empire đã hoàn thành và đưa vào vận hành thường xuyên một số công trình trọng điểm thuộc hệ thống tiện ích dành cho cư dân. Công trình khai trương đầu tiên là tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Way Park, có diện tích là 18 hecta, được bàn giao tại thời điểm công bố dự án. Hai công trình lớn cho cộng đồng cũng được triển khai xây dựng nhanh, đó là công viên Ven Park dài 2,6 km và đại lộ Kinh Đô Ánh Sáng dự án Vinhome Ocean Park Heights Empire có quy mô 458,9 hecta, được ra mắt thị trường trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm 2022. Đây là phân khu thứ hai thuộc siêu quần thể đô thị biển 1.200 hecta của Vingroup, nằm ở phía đông Hà Nội. Cũng giống như những dự án đã triển khai trước đây của Vingroup, Vinhome ở Park Heights Empire cũng có rất nhiều những công trình tiện ích và hệ thống trường học, bệnh viện như công viên Royal Way Park quy mô 18 hecta với tổ hợp các tiện ích biển hoành tráng tầm cỡ thế giới. Công viên trung tâm Empire Park rộng 7,5 hecta quy tụ bộ ba công viên liên hoàn gồm có Khải Hoàn, công viên ánh sáng và công viên tình yêu công viên siêu park dài 2,6 km, công viên biển nhân tạo sóng Ryan Way Park, lớn nhất thế giới quy mô lên tới 5,4 hecta. Hồ nước mặn Laguna, lớn nhất châu Á với quy mô lên tới 9,3 hecta. Công viên cát Sandy Park, quy mô lên tới 1 hecta. Đại lộ kinh đô ánh sáng Kingdom of Ven, trung tâm thương mại Vincom Megamore, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, hệ thống trường học mầm non đến phổ thông liên cấp Vinschool, cùng rất nhiều những tiện ích khác. Với tiến độ thi công thần tốc như hiện tại, chắc chắn chẳng mấy nữa, chúng ta sẽ thấy một đại đô thị vô cùng đẳng cấp tại đây. Trước dự án này, thì nhiều công trình mang thương hiệu Vinhome cũng đã ghi nhận những kết quả thi công đặc biệt như Vinhome Ocean Park bàn giao 10.000 căn hộ chung cư chỉ sau 20 tháng thi công. Landmark 81 thuộc khu đô thị Vinhome Central Park, thành phố Hồ Chí Minh, tòa tháp cao nhất Việt Nam đi vào hoạt động sau 1.000 ngày. Các tiện ích đô thị như biển hồ nước mặn, biển hồ nước ngọt nhân tạo trải cát trắng lớn nhất Việt Nam tại Vinhome Ocean Park, tổ hợp công viên biển nhân tạo sóng lớn nhất thế giới tại Vinhome Ocean Park 2 The Empire, vườn Nhật quy mô hàng đầu Đông Nam Á tại Vinhome Smart City,